Mến chào quý anh chị khách hàng Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị khách hàng một lô đất nằm ở mặt tiền đường nhựa 8m Lô đất có diện tích là 4m2 x 18m3 Thổ cư là 77m Giá là 3 tỷ 8 Đất thì có sổ hồng riêng Vị trí của lô đất là nằm mặt tiền đường TNL49 Phường Thạnh Lộc, quận 12 Đây là khu dân cư rất là an ninh và yên tĩnh Vị trí của lô đất cách cầu Phú Long mới khoảng 300m Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ ngã ba cầu Phú Long mới chạy khoảng 150m quẹo vào đường TNL49 khoảng 120m là tới vị trí lô đất nha từ ngã ba cầu Phú Long mới tới vị trí lô đất là khoảng 300m và đây là đường đi thực tế từ ngã ba cầu Phú Long mới tới ờ, vị trí của lô đất vị trí của lô đất rất là chắc địa cách nằm cách ờ, chợ đường khoảng 300m cách trường cao đẳng điện lực khoảng 600m và cách phường Thạnh Lộc, Thạnh Xuân khoảng 1 km. Đất nằm trong ờ, khu dân cư rất là an ninh và yên tĩnh. Đây là đường TNL49, hai xe hơi qua OK. Vị trí đầu đất cách đường Hà Quy Giáp khoảng 120m và đây là vị trí lô ờ, đất của chúng ta đất có chiều ngang là 4m2 chiều dài là 18m3 thổ cư là 77m được bán với giá là 3 tỷ 8 từ ờ, vị trí của lô đất chúng ta có thể nhìn thấy đường Hà Quy Giáp từ vị trí của lô đất tới đường Hà Quy Giáp là khoảng 100 đến 120 m toàn bộ là nhựa hết nha quý anh chị đường TNL49 là đường có chiều ngang là khoảng 8 m, hai xe hơi qua ok. Đường tên TNL49 là đường thông, thông với đường tên TNL48 và thông ra sông cầu Sài Gòn. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video. Thank you.